để mong xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai bưng mâm coi bỏ ngang ngày hài lòng nàng ơi anh tới anh đón em về cách từng trăm năm đêm nằm mơ ngày làm thơ thương rồi nhớ mà cỡ sau lòng thần thờ Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi Rượu bia chơi lắng chín tháng mười ngày có cũng cưng nuôi tình mặn nồng yêu đầm sâu có đất tơ hồng thì cũng không làm cho xa cách nhau em trong gào anh cắm câu tính toán trong đầu nhất quyết đơn về làm dâu đến bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai bưng mâm coi mỗi ngày ngày hài lòng nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm Dạ nghe sắp dân sắp dân Không khí tân hôn lên đình Ai cũng si xăm đôi mình nhìn tụi nó tin bề binh Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia năm chục lon Động phòng ân ai là cuộc lót cài kiếm tiền nuôi con Hai nhà ta nay thành xuôi Thêm thằng cu hai cô công chúa là càng vui Lo mừng ăn không là tiêu Anh em chỉ cốt đừng đủ chơi bờ tu Cho rước em về làm dâu Hai đứa sau này làm giàu Kéo theo đàn trai bưng mâm Coi mỗi ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách từng trăm năm Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu Yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi răng lòng bạc đầu Em ơi em đừng lo kề bên em luôn có cha Cho rước em về làm dâu Hai đứa sau này làm giàu Kéo theo đàn trai bưng mâm Tôi mỗi ngày ngày hài lòng Nàng ơi anh tới anh đón em về kết từng trăm